cần bán căn hộ office Officetel thuộc chung cư Sunrise City khu North, địa chỉ số 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, diện tích 37,5m2. Căn hộ được đê cót đẹp mắt, sang trọng và tinh tế. Đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở, căn hộ tầng 4, công năng có thể vừa ở vừa làm văn phòng, tiện ích nội khu đầy đủ như phòng tập gym, phòng sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, sân chơi tennis, công viên. Phía dưới các khối đế của tòa nhà có các coffee shop, siêu thị mini, trung tâm mua sắm, ngân hàng, tất cả đều rất tiện lợi. Căn hộ có vị trí đắc địa, đối diện là Lotte Mart, cách đó khoảng 200 m là cầu kênh tẻ, di chuyển sang quận 4 chỉ từ 1 đến 2 phút. Phía sau tòa nhà là trường quốc tế Vsa, khu đô thị Him Lam. Có rất nhiều khách quốc tế hiện đang sinh sống và làm việc tại đây. Là khu an ninh sạch sẽ sang trọng và đẳng cấp, Giá đang chào bán là 1 tỷ 880 triệu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.